đây trời ơi tổng thể là chị giới thiệu sao à, vậy thì em có gửi cho mình là trước là những cái món à, side dish là có phần mình sẽ khai vị trước và còn phần bên đây là phần thịt với là phần lẩu là mình dùng sau ha dạ dạ hiện tại cái phần à, đây bên phần side dish của bên em là có những cái món mì ý hải sản dạ Ừ. Là phần là cơm bò à, củ phô mai là cơm bạc trưng của bên em bò phô mai cái sợi luôn mà cái là bò tổng bột kiểu nhật mình chấm với lại cái sốt bulldog rất là ngon cái vị dạ. nó ngọt ngọt mặn mặn đó cái này gà kare là dạng gà tổng bộ mình chiên giòn nó theo kiểu nhật á ờ, mình sẽ có cái món là ai vô tôm dạ. ai vô tôm này là mình sẽ là dầu ô liu với pate cá cơm của ý mình ăn với bánh mì luôn ạ à. dạ. và bánh đẹp bánh tôm đẹp bánh, bánh tôm, tôm. chiên giòn dạ. Dạ, em giới thiệu luôn cái phần ở phần là combo mega, cái phần combo mega dành cho gia đình khoảng từ 3 đến 4 người ăn. À. Thì bao gồm có 500 gram thịt và có phần xúc xích ờ, uh, cù với lại thịt xông thói. Thì cái phần này bò bên em sẽ nướng 90% cho mình. Đây là thịt gì đây? Thịt gì trên tên này em? Dạ, cho em giới thiệu cho mình luôn à. nha à, mình sẽ có những cái phần thịt như là cái này là phần ờ, sơ lôi là cái phần thịt là sẽ có một lớp mỡ phía trên à. thì khi mình nướng mình nướng vừa phải thôi mình được cái nướng chín quá nó sẽ dai dạ yeah. Dạ, yeah. rồi phần ờ, tenderloin à, phần cái phần này phần chất cái phần này là cái phần rip eye yeah. spencer với lại cái phần này là phần chất lát thì mỗi phần thịt nó có phần đặc tính khác nhau ví dụ mình ăn nó mềm nhất á, là cái phần tenderloin à. dạ yeah. Dạ, rồi mình ăn thử xíu được không không luôn được dạ, không mình nướng trên đá cho đá cái set này bao nhiêu tiền cái set này bao nhiêu tiền ta dạ, phần này là 789 000 anh vậy nguyên set này có 789 000 thôi đúng rồi bữa mình ăn review nhà hàng ờ, Nhật bên ờ, Lan Mát là nguyên cái set này là 5 ờ, triệu Bên này có 789 tám thôi Dạ đúng rồi Dạ cái nào là ngon nhất trong cái chỗ này Dạ cái phần tên là nôi Đây hả? đây đây đúng không yeah. Dạ. đây mình sẽ ăn thử cái này đi mình đoán lên nướng đá nè vẫn nướng đá bình thường nhưng ăn đây là gọi là kiểu là bò nhật nhưng mà giá rất là bình dân này các bạn 789 ngàn rồi ô tôi không ngờ luôn á rồi giờ chấm này đúng không dạ mình có thể chấm nước sốt là sốt tiêu đen anh vị nó hơi chua hơi ngọt ngọt hơi ngọt ngọt đúng không dạ. chấm thử xíu này chấm thử xíu này nữa đây uhm. <laughs> thơm mềm các bạn Dạ. thật sự là với giá tiền như vậy là quá ngon luôn á 789 ngàn là gồm có 1, 2, 3, 4, 5 phần bò Đây là cái gì ta? Dạ, cái này thịt uh, khói, thịt ba chỉ xông khói Ba chỉ xông khói? Dạ Ba chỉ là của con nào? Dạ, con heo anh dạ. À, con heo hả? này xúc xích Đúng rồi Xúc xích đặc biệt của bên em là cái xúc xích mà mình có kết hợp với ruột cù cho nên ăn rất là giòn à. nó, nó ngon ừ. cái loại xúc xích bình thường Ruột cù Dạ Rồi, tiếp em rồi, tiếp, tiếp em Dạ, bên em thì có cái phần, uh, những phần stick Thì cái phần stick 200g của bên em là cái phần này con này mình sẽ có ăn kèm với khoai tây chiên là mình sẽ cắt ra những phần xe mình sẽ rất là cắt miếng nhỏ để mình nướng bò nó sẽ vừa hơn không ừ. phải là nguyên một miếng giống như là tiết của mỹ những nhật của mình là mình sẽ cắt ra từng miếng nhỏ à miếng dạ. yeah. miếng nhỏ đây qua đây lấy gì yeah, dạ, này phần combo ba asian là cái phần này phần combo mà bò asian và ủ ở nhiệt độ không đến hai độ c à. nên thịt bò rất là mềm và ít chất béo cho mình và dạ, ủ trong vòng 14 ngày anh asian đồng mì đây mình làm thử đây giống như bên Lan Mát là cũng có asian luôn asian snow là ủ tuyết còn này là mình là ủ lạnh đúng không dạ, à ấu ướt đó giờ mình chấm thêm xíu này đi trời ơi đây cái kiểu giá rồi cái, cái set này bao nhiêu ờ, tiền set của này là 669 ngàn 669 ngàn dạ và và Aegin luôn rồi và Aegin dạ còn cái set này set bình thường là ờ, cái phần này ribeye nó còn nó rẻ hơn đến 269 ngàn 269 ngàn thôi dạ. rồi biết thêm là là, là, gì dạ bên em đặc biệt cái phần là phần t bon với là phần tôm hóc à cái phần bon này cái phần thịt giữa tăng nội và tăng ngoại ừ. thực rất là mềm vậy ăn thử miếng này đi ha dạ à nó còn nướng lại không dạ cái này bên em ờ, tự em mình ăn muốn chín hơn nữa thì mình nướng trên đá anh còn bình thường là mình ăn được rồi à. cái phần này là bao nhiêu tiền nãy em dạ, nói nhiều cái phần này thì mình bán theo dạng theo ký anh theo ký hả ký của nó là 999 ngàn một ký 999 ngàn một dạ, ký một phần này là khoảng từ 300 gram tới 400 gram ừ dạ còn cái này bao nhiêu tiền à, à cái phần này còn là bò đặc biệt của bên em trời ơi cho gia đình thì cái phần bò này là phần tính theo ký luôn và cái phần bò này dạng là mình sẽ là <laughs> ở phần giữa phần lõi ờ, thăng sườn với lại phần thịt sườn trên mà cái bò này là bò Black Angus yeah. Dạ. là bò úc dạ mình được nuôi trồng ở một cái trang trại nổi tiếng là cái thằng là Banger Valley là một trong năm cái trang trại nổi tiếng của bên úc à dạ. úc dạ, con này bao nhiêu tiền à, dạ, kêu ký là bao nhiêu ký là cái này bao nhiêu ký hả là giá tiền là một triệu sáu trăm chín mươi ạ à, đồ cái này là ăn chắc của gia đình phải năm người luôn á dạ một phần này là khoảng 900 ờ, gram đổ lại à một dạ. ký luôn á hả khoảng chừng 700 gram tới 900 gram dạ ăn là mình cắt mình tự mình cắt luôn hả bếp ra cắt cho mình luôn và giới thiệu món luôn ạ. À. à vậy hả? Vậy là mình hỏi sơ sơ chúng mới có đầu bếp để giới thiệu. Dạ. Còn cái này là cái gì đây giới thiệu dạ, cái này này. Có cái món ờ, lẩu phô mai, bò lẩu phô mai là còn đặc trưng của bên em là dạng lẩu khô của Nhật. À. Bên em của Nhật thì mình sẽ có kiểu dạng chấm sốt thôi. Bên em có hai loại sốt là sốt phô mai uh, ờ, moza với lại cheddar. Dạ. Thì cái phô mai bên em dạng mình chấm bò mình sẽ kéo sợi, mình đợi cho nước lẩu nó chín lên, à. mình sẽ nhúng nhúng hai loại phô mai à nhúng hai phô mai bên này các bạn dạ, đó chín lên mình chỉ nhúng bên này là phô mai trắng và phô mai vàng bên này dạ, đúng không dạ cái này moza này cheddar à moza dạ. cheddar đây là nhiêu cái lẩu lẩu này nhiêu? Cái lẩu này là 399 000 định lượng bò khoảng 300 g mình ăn từ 3 đến 4 người anh. À này 3 4 người là 399 000 Dạ. À, trời ơi, còn gì nữa? Cái này là nãy giới thiệu giá luôn hết chưa? Dạ. Nguyên set ờ, khai vị này là bao nhiêu? Cái khai vị này thì tầm dạ cái phần này phần ờ, mì ý hải sản là à, mì... 189 000 À 189 000 À. Rồi à, dạ cái phần cơm tôm cũng phần cơm bò cũng phô mai là cái cơm đặc biệt của bên em con này rất là ngon là thổi này là gì này cơm, cơm phủ cơm bò phủ phô mai dạ. trời ơi để ăn thử gì thôi này kiểu nhật luôn á hả dạ đúng rồi là bé rất thơm à bé dạ. này là mình chiên về bò không mà đúng không dạ đúng rồi còn này là thịt gì em thịt gà hả món này món cây vị mình đang rất thích hợp với lại uống bia thì cái món này bò tổng bột kiểu nhật thì mình sẽ ăn với lại cái loại sốt là bún đó rất là ngon cái vị rất là ngọt ngọt mặn mặn anh ừ. tôm hả bò tẩm bột kiểu Nhật. À bò tẩm bột kiểu Nhật. Dạ. Đúng không? Nhiều quá mình bị chón rồi. Nguyên đóng này 10 triệu không em? Dạ, chỉ khoảng chừng 5 triệu thôi. Nguyên đóng này 5 triệu thôi hả? Dạ. Trời ơi. Bạn, bên em đứng cao lên coi. Chị, chị mới nói nè. Chị kêu là nguyên cái đóng này của mình là 5 triệu đúng không chị? Dạ. Confirm 5 triệu đúng không? Dạ. Trời ơi 5 triệu nữa bạn. <laughs> Kinh khủng. Ừ cho bạn coi độ khủng bố đó nè à, kêu đầu bếp là cắt giùm à, em cái, cái cái bàn thôi nó sao đây là cái cái cái set bò chính nữa bạn nguyên bạn nếu mà bạn vô vô đây ăn bạn kêu set này với bảy trăm mấy thôi các bạn mình ăn thử này nè đây bạn sẽ có nướng đá kiểu nhật à ừ. nóng các bạn đó thấy chưa đấy là bạn chỉ có tốn bảy trăm mấy ngàn thôi mà bạn vô ăn thưởng thức như kiểu nhật luôn nghĩa là nhiều ông ờ, vô cho băm thương mại này nọ không không có biết những quán như vậy đúng không giờ mình review bạn coi á rất là phải chăng uhm. rồi có cắt thôi chưa dạ anh em cho đầu bếp ra cắt cho mình luôn hả uhm. cái này á thì nó béo béo béo nó có phần mỡ này nọ đúng không dạ đúng rồi phần sơ lôi sơ lôi dạ và phần thắt à, ngoại ừ ngoại còn cái này nãy nãy là cái gì ta Dạ, cái phần này là cái phần uh, Spencer roll là cái phần thịt sườn Thịt sườn đúng không? Dạ đúng rồi, nó vừa gân vừa mỡ cho nên là mình sẽ nướng nó không bị khô à Ừ, này vừa gân vừa mỡ nè Mình ăn thử các bạn con Thường cái cái set này là chính nhà hàng mình? À, nếu mà set combo thì cái này là em bán chạy nhất à Chạy nhất hả? Khách là người ta order có đủ luôn có Đủ luôn đúng không? Có năm bà ừ. chỉ này cũng ngon, các bạn bạn mới ăn tụi mình nó tận lửa nó giòn giòn giòn sực sực ừ. Ừ. cũng ngon bạn ngon chứ không với tầm tiền này là như vậy là quá bơ perfect rồi các bạn quá rẻ mà cả, thưởng thức là cách làm ăn nấu nướng hay kiểu nhật đây là gọi là người ta gọi là bà úc hay bà mỹ hả á à, à, dạ. à giờ cắt nè ừ. là một lần mình kêu ở đây là mình thấy có bờ bếp là cắt gì đó em dạ đúng rồi anh lần à. ăn thì tụi em cũng ra bàn để phục vụ cho khách em chào anh ha em ừ. là trí ở là bếp ở Mania thì yeah. Dạ. em à, giới thiệu sơ lược anh về cây tôm hóc này cái này là best seller của nhà hàng của em luôn yeah. ờ, dạ bò được à, nuôi ở trang trại uh, bên đây ở úc anh cho nên trước khi à, được trước khi mà lấy thịt đó thì 120 ngày trước đó họ sẽ cho bò ăn ngũ cốc yeah. dạ để cho bò thịt bò đậm thơm và béo hơn khi hưởng thức thì anh có thể áp lên đá nóng nếu như anh cần cái độ mà anh muốn dạ rồi à, à, mình cắt này xong mình ủ nóng mình bỏ lên dạ, đây đúng không đầu bếp cắt cho mình luôn à, ok à. à, à mình cắt này anh trong thời gian cắt mình cũng ăn thử miếng này <laughs> đó caravan quay nè cắt nào đó Ừ. rồi mềm hơn nhìn cái vẻ mềm đúng không dạ mềm cái này ăn ờ, bốn người ờ, dư sức đúng không dạ đúng rồi phần này thường thường mấy bạn offer cho một lượng khách lớn như là bàn gia đình á dạ. thì hợp lý hơn oh, nhìn đã không bạn nghĩa là mấy bạn chưa bao giờ thấy ờ, thứ review xuất hiện trên ờ, youtube đó bạn này mình là lần tiên review tới này đúng không dạ. <laughs> đó nói chung là, là mấy bạn nào mà muốn coi hay đọc lại nhớ đăng ký kênh mình theo dõi mình gắt lại xong mình mình luôn đã tiếp trên này lần nữa đúng không dạ đúng rồi nếu như anh thích cái độ chín hơn còn bình thường là món ăn ăn cắt ờ, là món ăn được luôn đúng không anh dạ nếu như anh muốn ăn sống như vậy là giữ được đồ ngọt bò à. mình có thể chín hơn để mình thích. giờ giờ là ăn sống vẫn được luôn đúng không dạ đúng rồi à cái miệng quay tới quay anh cắt nè rồi coi là miếng lò nè có mỡ là mẹ nó làm mỡ thịt nè nó phần này là cái làm này rất là thơm béo ngậy của người vùng cốc à đó giờ mình sẽ chấm miếng này mình không nướng nha mình ăn sống thử luôn nè uhm. mềm tan ra luôn bạn con chín rồi rất là ngon uhm. ngay bên quay quay cắt nè ngon nhá cái này mình rắc muối lên sẵn rồi đúng không dạ, nó mặn mặn rồi. dạ em nó được tầm à dạ, ok ôi cái này bốn người ăn chắc cũng không hết đâu phải phải năm người sáu người ấy chứ hả dạ nãy kêu một ký là nhiêu tiền anh quên nè dạ, à một ký một triệu sáu trăm chín mươi trò tính ra chia ra người chắc tầm khoảng 300 ngàn các bạn này ăn năm sáu người mà đúng không thì vô đây mày ăn có 300 ngàn à cùng à nó quá nhiều phục vụ phục vụ tại bàn luôn các bạn ăn nướng đá tại chỗ nè bạn nhìn đó giờ mình sẽ ờ, lấy một miếng bò đi bò này có bở mỡ mỡ cho mình nướng nè rồi dạ nơi lẩu mình sôi rồi á cái mình thưởng thức lẩu trước giùm em nha à ok dạ. giờ mình nướng đá cái đó đó bạn nào thích ăn thì bạn nướng đá gì nè y như lan mát không khác gì hết chỉ có khác là rẻ rỉ hơn gấp 10 lần <laughs> này có cái xương nó gặm nữa nè người ta thích gặm xương khổ cần lẻo luôn đúng không thì tụi em sẽ cắt cho khách dễ dùng hơn ừ. ai thích gặm thì cứ để yên cục gặm nha <laughs> bây giờ mình sẽ ăn thử um, lẩu đi lẩu được lẩu ha để thôi lẩu thì mình sẽ trộn lên trộn bò lên tại đây là sẽ có cái ờ, nước sốt sốt lẩu à sốt dạ, lẩu trộn bò phía, phía dưới là nó đã có đầy đủ cho mình nữa là rau củ ha đây là gọi là lẩu khô hả em dạ lẩu khô theo kiểu nhật á mình ăn theo trong cách kiểu nhật à, cho nên nó có rau củ quả sẵn rồi à, à. mình chỉ cần chấm với phô mai thôi là vừa cái vị nó vừa ăn và cái nước lẩu này nó cũng vừa vừa vị cho mình luôn rồi à. dạ phục rồi đó xong rồi xin mời anh thưởng thức và chúc anh ngon miệng nha rồi cảm ơn em nhiều nha những cái mình luôn là trong phần lẩu này sẽ có những cái đặc biệt là cái loại cà chua cây đô cà chua này là dạng Vin uh, ờ, Hokkaido bên em luôn là cái phần cà chua rất là ngọt và nó độ dinh dưỡng cao gấp 3 lần so với cái cà chua bình thường và ngọt gấp 5 lần luôn ừ. cho nên rất là tốt cho sức khỏe luôn ạ cà chua Hokkaido đúng không ạ dạ đúng rồi giờ ăn sao ta giờ ăn ờ, giờ anh muốn ăn thử không cái bò này mình sẽ khi là nước sôi mình sẽ trộn lên ờ, cho bò nó chín đều đây à. dạ chín đều xong mình bò mình sẽ nhúng với lại phô mai ạ à. à. Nếu mình ăn loại phô mai mà nó hơi béo mà hơi cái sợi là mình ăn cái loại màu trắng à màu trắng à dạ. đó chấm vô cái màu trắng đó em em dở cao cao lên nhìn thấy nè đó thấy không à, ờ, chỗ đó rồi chấm vô cái này là khác nữa đúng không rồi giờ ăn à mình ăn khô vậy luôn hả dạ, rồi không chấm gì nữa đúng không dạ, này là gọi là bò gì ta dạ, là ba chỉ bò mỹ ba chỉ ừ không còn chấm gì luôn cái mùi ờ, cái mùi cần rồi đúng không giờ mình chấm thử ừ, phô mai bên này đi dạ, phô mai bên này nãy gọi là phô mai gì ta dạ, cái này là check đa là gì ta không biết phô mai vàng á phô mai vàng à dạ, phô mai vàng đi của pháp đi còn check da ai biết tên là cái gì cái tên của giờ chấm thêm nước này được không dạ, giờ anh ăn theo khẩu vị muốn ăn mặn hơn xíu à. đấy à. nhà hàng đông ghê ở đây chắc người việt không chứ người nhật có vô ăn không dạ có anh khách em là đủ các loại khách là các nước của anh là nước nhật anh khách gì cũng có à, dạ. sản phẩm đây em có đây có một người khách nhật á mình có thể là phỏng vấn à đây hả anh hát Nhật hồi nãy hả? Dạ dạ đúng rồi. Rồi dạ, ơi. Phải không? Đâu? Anh đi gì qua. Trời ăn hết sạch bách luôn. Anh đi gì qua. À, à anh dạ, gì giờ master hả? À, xin chào. Chào em. Chào em. Chào em, chào em trời chào em được luôn. Oi xí, oi xí. Sai co như